Xin chào tất cả anh em thì ngày hôm nay cơ sở tôi lại tiếp tục làm clip để giới thiệu đến cho anh em bộ đồ chơi để cho anh em ra sòng sới em đi đánh bầu cua đắp bầu cua bịp chơi bầu cua ở ngoài sòng sới thì à, nó báo hiệu quả cho anh em lên đến 99 à, phần trăm khi mà anh em sử dụng cái bộ đồ chơi bầu cua bịp báo dung của bên cơ sở bên tôi giới thiệu luôn với anh em bộ đồ chơi ngày hôm nay đó chính là cái bộ đồ chơi hột bầu cua cảm ứng và cái nón quét báo dung hột bầu cua đấy thì anh em sử dụng cái bộ đồ chơi này thì anh em ra sòng sới anh em chỉ cần đưa được cái bộ hột bộ cua của anh em vô sòng sới của anh em này anh em chuẩn bị trước cho sòng sới của anh em và anh em mang theo cái nón báo dung em đội lên trên đầu em đi vô sòng sới như một cái món phụ kiện bình thường khi mà anh em vào sòng sới anh em đi chơi đấy thì nó sẽ báo cho anh em chuẩn khi mà anh em làm cảm ứng vô trong hột bầu cua thì ở đây tôi đã làm sẵn vào ba mặt cua anh em nhé đấy tí nữa tôi test cho anh em khi mà lắp có cua ngửa lên như thế này thì à, máy nó sẽ báo dung cho anh em biết thì máy báo dung tôi đã làm vô trong cái nón anh em có thể thấy cái nón này rất là đẹp một cái món phụ kiện khi mà anh em ra sóng sới anh em đi chơi nó rất là trẻ đẹp đúng không em Đấy, rất là thời trang thì cái bộ đồ chơi này tăng tích của nó thì rất là kín không thể nào mà phát hiện được cái tăng tích của nó anh em nhé phân tích của nó nhỏ chỉ bằng cái đầu tăm đầu kim thôi đấy cắt hột xé hột ra cũng không thể nào phát hiện được đấy thì à, nó là cái bộ đồ chơi không tang đấy còn một cách nữa là anh em không nếu mà anh em không luồn được vô hột vào trong phòng sới ấy, thì à, sẽ có một miếng dán nhỏ ở ngoài khi mà anh em vô phòng sới em trần chạm vào hột người ta thôi là anh em có thể chơi được rồi nha anh em nhé thì ở đây thì tôi đã có một bộ làm sẵn rồi thì tôi sẽ test luôn cho anh em cái bộ này để cho anh em cảm nhận xem là cái bộ này nó chuẩn xác được bao nhiêu phần trăm và nó báo như thế nào anh em nhé thì bây giờ tôi sẽ gạt nút công tắc khởi động bên trong nón này máy sẽ báo rung cho anh em một nhịp Đấy. rồi sau đó anh em đội lên trên đầu và anh em lắc ở dưới có cua thì uh, tôi sẽ báo cho anh em biết anh em nhé test cho anh em này khẳng định với anh em trong này có cua nha anh em nhé Đấy, có cua khui cho anh em hai cua một bầu đúng không ạ tiếp tục test cho anh em này trong này không có con cua nào cả đó không có con cua nào cả thì anh em bỏ hoặc em à, không đánh khui cho anh em này đó gà gà và tôm không có cua nha anh em nhé máy báo dung cực kỳ chuẩn xác và cái nón này nó chỉ mất vài giây là nó sẽ báo cho anh em biết là bên trong này có cua hay là không đấy thì cảm ứng tôi đã làm sẵn là mặt cua anh em nhé tiếp tục test cho anh em vẫn tiếp tục có cua vẫn tiếp tục có cua thì anh em đánh cua cho anh em nhé cua cho anh em này đấy cá cua và bầu cực kỳ là chuẩn xác anh em nhé và anh em không cần phải lo nghĩ về cái vấn đề mà người khác hay là người đối, đối diện bên cạnh của anh em có thể uh, phát hiện được là anh em đang đội nón báo dung vì cái nhịp dung của nó rất là êm rất là nhỏ nhẹ chỉ một mình anh em mới cảm nhận được anh em nhé tiếp tục test cho anh em này vẫn tiếp tục có cua thì anh em đánh cua nha anh em nhé Đấy, tiếp tục có cua thì đánh cua khui cho anh em cá cua và gà đúng không anh em Đấy, cực kỳ chuẩn xác tiếp tục test cho anh em một vài chén nữa không có cua đúng không ạ không có cua thì anh em bỏ hoặc anh em có thể đánh cái mặt khác tùy theo sở thích của anh em hui cá cá và nai không con cua nào cả đúng không anh em đấy nón báo dung cực kỳ chuẩn xác anh em nhé nón quét báo dung hột bầu cua này nó báo chuẩn xác cho anh em khi mà có mặt mà anh em đã làm cái cảm hứng vô trong cái hột bầu cua tiếp tục test cho anh em một chén cuối cùng này trong này vẫn tiếp tục lại không có cua tiếp không có cua thì anh em bỏ hoặc là anh em à, đánh theo cái sở thích của anh em Đấy, anh em có thể đặt nhỏ nhỏ nhỏ những cái mặt khác chẳng hạn vui cho anh em cá cá và tôm không có cua nha anh em nhé test cho anh em một chén cuối cùng này khẳng định với anh em bên trong này có cua đúng không ạ có cua thì anh em đặt ván này à, to to hơn một xíu anh em nhé khui cho anh em bầu bầu và cua đúng không ạ đấy báo dung cực kỳ là chuẩn xác anh em nhé đấy thì anh em nào mà có nhu cầu muốn sở hữu cho mình cái bộ đồ chơi bầu cua bịp báo dung hộp bầu cua cảm ứng và cái nón quét báo dung hộp bầu cua này thì anh em hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo số điện thoại ở trên màn hình để anh em được à, tư vấn trực tiếp 24 trên 24 Đấy, khi mà anh em không chơi cái bộ đồ chơi này nữa thì anh em có thể bọc trì lại để cho máy và cái nón này nó không nhiễm không bị nhiễm nha anh em nhé Đấy. em bọc trì em bảo quản em cất đi đúng không ạ Đấy thì anh em đang xem video thì nhớ đăng ký kênh để anh em được tham khảo và xem những video mới nhất mà bên cơ sở bên tôi sẽ đăng tải lên để cho anh em được à, cập nhật và được uh, tham khảo những video mới nhất của bên cơ sở bên tôi thì bên tôi chuyên cung cấp cho anh em những cái bộ đồ chơi bầu cua bịp mới nhất 2020 mới nhất 2021 mà bên tôi đang có anh em uh, ra sòng sới thì uh, bên cơ sở bên tôi sẽ hướng dẫn thêm cho anh em những cái mẹo cho anh em đi đánh bầu cua cách chơi bầu cua bịp Đấy, thì video ngày hôm nay tôi làm đến đây là kết thúc Xin chào tạm biệt tất cả anh em Chúc anh em đi chơi ở sòng sới may mắn anh em nhé